Mọi thứ vốn đang đi theo quỹ đạo bạn mong muốn nhưng bất chợt nảy sinh vấn đề khiến con giáp này trở nên lúng túng và không biết nên giải quyết thế nào. Nhất là thời điểm giữa tuần, con giáp này phải đối mặt với thương quan khiến bạn cảm thấy mọi khó khăn như đang đổ dồn lên mình vậy. Thay vì trách mắng hay đổ lỗi cho ai thì bạn nên bình tĩnh để nhìn nhận lại tình hình nhé. Bù lại, tài chính ổn định cũng vớt vát lại chút tâm trạng cho tuổi Tý trong tuần này. Tuy tiền bạc không dùng dình nhưng về cơ bản không phải lo nghĩ nhiều như trước nữa. Bạn có thể tập trung vào các dự án đang giang dở tuần trước, tránh để chúng kéo dài thêm sẽ rất dễ xảy ra vấn đề. Chuyện tình cảm của tuổi Tý đã có tiến triển tốt, một số người may mắn tìm được tình yêu của mình trong các cuộc hội họp với bạn bè. Bạn rất hào hứng tham gia các cuộc giao lưu vì vừa để giải tỏa tâm lý vừa mang lại cơ hội kết bạn lại có thể tìm được người thương. Đời sống vợ chồng của các cặp đôi lúc này cũng khá hòa hợp. 2. Tử vi tuổi Sửu Tuần này hung vận có phần nhỉnh hơn cát vận nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến đường công danh sự nghiệp của con giáp tuổi sửu. Bạn biết cách phát huy khéo léo thế mạnh của bản thân để đạt được mục tiêu nhanh chóng. Khoảng thời gian giữa tuần là thời điểm công danh của con giáp này tỏa sáng nhất, thậm chí bạn còn có cơ hội thăng tiến và trở thành con giáp được lãnh đạo tin tưởng nhờ sự giúp đỡ của chính ấn và chính quan. Khoảng thời gian cuối tuần lại là thời điểm vượng phát của của người làm ăn, kinh doanh khi bạn được chính tài phù trợ, Tuy nhiên, tuổi Sửu vẫn cần phải cảnh giác những kẻ tiếp cận cố tình hãm hại mình, đặc biệt là không nên quyết định đầu tư vội vàng vào đầu tuần khi có sự xuất hiện của kiếp tài khiến bạn dễ dàng thua lỗ. Sự xuất hiện của hung tinh ngũ quỷ cũng cảnh báo người tuổi Sửu chớ nên chủ quan với sức khỏe của mình. Làm việc quá sức lại ăn uống không điều độ khiến cơ thể bạn đang xuất hiện một số dấu hiệu lao lực nhưng lại bị nhầm lẫn với các triệu chứng cảm mạo thông thường. 3. Tử vi tuổi dần Hùng vận lấn át cát vận trong tuần này gây ảnh hưởng không nhỏ tới công việc của người tuổi dần. Vận trình công danh sự nghiệp thăng trầm bất định. Dù ngay đầu tuần đã có chính quan ở bên bảo vệ, nhưng khi mà cát thần này biến mất thì thương quan gây rối khiến kẻ tiểu nhân dục dịch tìm cớ để hạ bệ bạn. Đương tài lộc của của người tuổi dần khá vượng, nhất là vào thời điểm giữa tuần. Chẳng những chính tài mà cả thiên tài cùng góp mặt, báo hiệu rằng không chỉ người làm công ăn lương mà cả người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được nhiều may mắn trên con đường tìm kiếm tài lộc cho mình. Chuyện tình cảm của tuổi dần được thái âm cát tinh trợ vận nên sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Đặc biệt là nữ mệnh sẽ dễ dàng tìm thấy một nửa của đời mình, chuyện tình yêu phát triển nhanh chóng ngoài mong đợi. Các cặp đôi hiểu rõ tình cảm của đối phương và không thấy có gì khúc mắc trong chuyện tình yêu đôi bên nữa. Những hiểu lầm đã được tháo gỡ, tuy vẫn có những lúc bạn cảm thấy hơi hoang mang nhưng niềm tin mà người ấy tạo dựng trong lòng bạn khiến bạn quyết định tin vào tình yêu của cả hai. 4. Tử vi tuổi mão Bước sang tuần mới, lời khuyên cho người tuổi mão nếu muốn có một tuần làm việc hiệu quả là hãy tranh thủ giải quyết hết những việc quan trọng. Việc gấp cần được ưu tiên ngay vào đầu tuần để tranh thủ may mắn khi có chính quan che chở. Bói tử vi 12 con giáp, tuổi mão cũng sẽ gặp phải một vài rắc rối do thiên quan mang lại. Tuy nhiên, do ảnh hưởng này không quá lớn nên bản mệnh không cần quá lo lắng, chỉ cần cố gắng hết sức làm việc và dùng thực tế chứng minh giá trị của bản thân mình là được. Đường tài lộc ở thời điểm giữa tuần khá ổn định. Cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện, con giáp này có thể sẽ đạt được những nguồn thu khá lớn trong tuần. Tuy nhiên, điều đó đòi hỏi bản mệnh phải hy sinh thời gian riêng tư cùng những sở thích cá nhân của mình, không được rảnh rang như bình thường. Sao dịch mã có thể gây ra ít nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm của các cặp đôi. Xa mặt cách lòng, chuyện gì cũng có thể xảy ra, Lúc đó chỉ có thể xem tình cảm và niềm tin của hai bạn lớn đến đâu, có đủ vững vàng để vượt qua những khó khăn, thử thách do khoảng cách và thời gian đang đặt ra trước mắt hay không mà thôi. 5. Tử vi tuổi thìn Với người tuổi thìn, ngày đầu tuần thật sự không như ý khi tỷ kiến xuất hiện khiến bạn luôn cảm thấy bất an, tuy nhiên đừng lo lắng vì mọi vấn đề sẽ giải quyết ổn thỏa. Chỉ cần bạn bạn giữ được bình tĩnh thì sẽ nhanh chóng tìm ra vấn đề phát sinh từ đâu và có cách giải quyết ổn thỏa. Từ giữa tuần trở đi là thời điểm mà tuổi thìn nên triển khai những công việc quan trọng bởi chính ấn sẽ che chở cho con giáp này, giảm bớt những xui xẻo mà bản mệnh có thể gặp phải ở đầu tuần. Bản mệnh có đủ sự tự tin để thực hiện những dự định của mình. Dù ai nói ra nói vào bạn vẫn giữ được lập trường của mình rất tốt. Tình hình tài chính của người tuổi thìn không thật sự suôn sẻ trong tuần này, nếu may mắn thì phải đợi tới tuần cuối tuần, tài lộc của bạn mới có khởi sắc hơn một chút. Tiền bạc không phải quá mức eo hẹp nhưng có tiền trong tay cũng khó mà giữ được lâu dài. Thời điểm giữa tuần hung vận lớn, cần phải chú ý đề phòng, tốt nhất không nên quyết định các vấn đề tài chính vào thời điểm này. Bù lại, có sao Thái Dương chỉ đường dẫn lối, con giáp này có nhân duyên khá tốt. Những người còn độc thân nên mở rộng mối quan hệ xã giao của mình, không nên dành quá nhiều thời gian trong thế giới riêng. Hãy để mọi người xung quanh có cơ hội hiểu rõ hơn về con người bạn. 6. Tử vi tuổi Tị. Cát vận nhìn hơn hẳn so với hung vận, tuần mới của con giáp tuổi tỵ đúng là khiến người khác phải ghen tị. Bạn khởi động mọi việc khá tích cực, nhiều điều kiện thuận lợi cho bạn cơ hội để thành công trong việc hoàn thành các kế hoạch mà mình vạch ra. Tuần này, công việc đạt được những bước phát triển vượt trội sau những cố gắng không ngừng nghỉ của con giáp này. Tuổi tỵ được cả thiên ấn và chính ấn trợ vận, bản mệnh không để mình bị bó buộc bởi những quy định cứng nhắc mà dám đứng ra đổi mới, tuy mạo hiểm nhưng nếu thành công thì sẽ mang tới nguồn lợi khổng lồ. Không những vậy, chính tài và thiên tài song hành nâng đỡ báo hiệu rằng không chỉ người làm công ăn lương, mà cả người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được nhiều may mắn trên con đường tìm kiếm tài lộc cho mình. Tuy nhiên, có sao thái tuế xuất hiện trong thời điểm này điểm báo dễ có tai nạn bất ngờ, vì thế bản mệnh nhớ cẩn thận khi di chuyển, nhất là đi đường dài, chớ nên đi lúc buồn ngủ hoặc uống rượu bia. Ngoài ra, con giáp này cũng cần lưu ý chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt. 7. Tử vi tuổi ngọ có rất nhiều điều đáng mong chờ sẽ đến với người tuổi ngọ trong tuần này. Những tin vui tới bất ngờ, đó có thể là việc liên quan đến công việc, tài chính, sự nghiệp giúp con giáp này tràn đầy hứng khởi và thêm yêu đời. Đời sống cá nhân của bạn lúc này trở nên êm ấm, yên ổn hơn trước rất nhiều. Có chính tài nâng đỡ, người tuổi ngọ dễ gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ về tài lộc. Bạn có thể tìm được những cơ hội hợp tác, đầu tư vô cùng hứa hẹn. Hãy tự tin nắm bắt lấy cơ hội đang ở ngay trước mắt mình, đừng chần chừ hay do dự quá lâu, để cơ hội trôi qua đáng tiếc. Sao Bách Việt chủ đào hoa mang tới nhiều cơ hội yêu đương cho người độc thân. Song có lẽ do chính bản thân con giáp này cũng không xác định được điều mà trái tim mình muốn, không thể nói rõ được ai mới là người khiến trái tim mình rung động nên vẫn cứ cô đơn. Bên cạnh đó, đào hoa vượng chưa hẳn là điều tốt vì chúng gây phiền nhiễu cho những cặp vợ chồng trong thời gian giận dỗi, xa cách,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 vì vậy, bạn cần tránh va chạm với cấp trên và đồng nghiệp xung quanh mình. Tuy nhiên, càng về cuối tuần, công việc của bạn tiến triển thuận tiện hơn nhiều, thậm chí có cơ hội thể hiện năng lực của mình. Không những vậy, kiếp tài xuất hiện ở đầu tuần cũng nhắc nhở con giáp này cần phải cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ. Có thể đồng nghiệp, anh em mà bạn tin tưởng sẽ trở mặt, gây ra những rắc rối bất ngờ. Hãy giữ bình tĩnh hết sức, không nên nóng vội nói lời tổn thương đến những người vô tội. Về chuyện tình cảm, người tuổi mùi Úc này cũng đang có dấu hiệu đi xuống. Thái độ mập mờ của đối phương khiến bạn trong tâm trạng hoang mang và bất an. Hãy bình tĩnh, đừng để những suy đoán chủ quan hiện tại gây tổn hại tới tình cảm của hai người. 9. Tử vi tuổi thân Thương quan và tỷ kiên cùng xuất hiện khiến vận trình công việc của người tuổi thân khó mà phát triển như ý. Có những tác động từ bên ngoài khiến con giáp này không thể tập trung vào công việc. Đó là lý do công việc của bạn cứ trì trệ, dậm chân tại chỗ, lại thêm kiếp tài gây rối, đường tài lộc của những người tuổi thân vì thế mà cũng không mây sáng sủa. Những kế hoạch tài chính của bạn chưa đem lại kết quả khả quan như mong muốn, có vẻ bạn phải thay đổi một vài dự định để phù hợp với hoàn cảnh hơn thì mới có thể thu được lợi nhuận. Thậm chí có những người vì tham cái lợi trước mắt, dễ dàng tin lời lừa gạt của kẻ xấu mà đem tiền bạc tiêu tán đi mất. Tiền mồ hôi nước mắt vất vả mới kiếm được, đừng để công sức của bản thân trở thành không khí bạn nhé. Thiên đức cát tinh nhập cục chính là vị cứu tinh cho tuổi thân trong hôm nay. Nhờ có cát tinh này gạt bớt những mưu đồ của kẻ tiểu nhân mà bản mệnh mới có thể đối phó được phần nào, nhanh chóng tỉnh ngộ để không lâm vào cảnh quay đầu không nổi. 10. Tử vi tuổi dậu Thường quan xuất hiện ngày đầu tiên khiến tuổi dậu có thể mắc phải nhiều sai sót không đáng có do mải lo nghĩ những chuyện ngoài lề. Sự phân tâm này khiến những chú gà không đủ tinh thần tập trung vào việc đang làm. Bạn có cảm giác khó khăn vô cùng, Thậm chí có lúc bạn muốn bỏ cuộc nhưng may mắn bạn đã tìm lại được sự tự tin và nhanh chóng đứng lên được để tiếp tục chiến đấu cho những ngày tiếp theo trong tuần. Chỉ cần cố gắng sắp xếp thời gian làm việc cho hợp lý hơn thì khó khăn nào tuổi dậu cũng sẽ vượt qua được. Vận trình tài lộc của con giáp này có phần ảm đạm khi có kiếp tài ngáng đường. Tiền bạc làm chưa thấy đâu mà chỉ toàn chuyện làm mất tiền, tổn hao tài lộc. Bản mệnh cần phải tỉnh táo và sáng suốt trong khoảng thời gian này, tránh làm những việc bốc đồng, sốc nổi, trong tuần này, Bạch Hổ hung tinh chiếu mệnh, đường tình duyên của bản mệnh không được thuận lợi cho lắm, điều này có thể ảnh hưởng đến tinh thần của bản mệnh, khiến cho con giáp này thấy mệt mỏi, dễ sinh bệnh. 11. Tử vi tuổi Tuất Tỷ kiên và kiếp tài xuất hiện ngày đầu tuần nhắc nhở người tuổi Tuất nên suy nghĩ linh hoạt hơn, đừng quá cứng nhắc kẻo bạn đang tự làm khó bản thân. Có chính kiến là tốt nhưng đừng vì thế mà không nghe lời khuyên can của mọi người, tới lúc tiền mất tật mang thì khó bề kêu ai, họa thị phi cũng có thể ập đến bất cứ lúc nào với con giáp này do ảnh hưởng của hung tinh thiên quan. Bạn chẳng làm gì cũng có kẻ xấu đặt điều nói chuyện chẳng đúng sự thực để phá hoại uy tín của bạn, vô tình khiến cho bản mệnh không đạt được vị trí mình mong muốn. Đầu tuần gặp kiếp tài, tuổi tuất cần chú ý hơn trong cách chi tiêu của mình. Đừng tiêu xài phung phí quá mức bởi điều đó có thể biến công sức bao lâu nay của bạn trở thành mây khói. Cuối tuần tài lộc sẽ vượng hơn, hãy nỗ lực thật nhiều để tăng thêm số dư trong tài khoản của mình, có tử vi cát tinh trợ mệnh, chuyện tình cảm của bạn và người ấy không vì công việc bận rộn mà bị ảnh hưởng, ngược lại dường như mối quan hệ này còn càng thêm thắm thiết hơn. Người tuổi tuất độc thân còn có thể thông qua các mối quan hệ trong công việc mà tìm thấy người có thể chung bước cùng mình trên những chặng đường sắp tới. 12. Tử vi tuổi hợi Tuần mới của con giáp tuổi hợi khá ổn định, thậm chí có thể đem đến thành công trong công việc nếu như bạn thể hiện được sự sáng tạo và khả năng gắn kết với tập thể. Bản mệnh biết cách hợp tác làm việc hiệu quả với đồng nghiệp nên đôi bên đạt được hiệu suất rất tốt. Đầu tuần tài vận xuân sẽ hanh thông, bản mệnh được thực thần trợ mệnh, cơ hội đến liền nắm lấy trong tay, không bỏ lỡ thời cơ kiếm tiền, làm giàu cho bản thân mình. Tuy nhiên, tới cuối tuần vận trình đảo ngược, cần thận trọng trong các vấn đề tiền bạc kẻo đánh mất những gì mình đang có. Thời điểm này, đại hào hùng tinh vẫn đang rình rập nên có thể có những vấn đề ngoài dự kiến phát sinh, khiến cho mọi chuyện đi theo hướng mà tuổi hợi không thể nào quyết định được,